ví dụ về một dòng sản phẩm máy à, ép gốc phổ thông mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam và dòng sản phẩm máy ép gốc cao cấp của công ty Factor. Đây là dòng sản phẩm máy ép gốc Factor. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại à, gần và quan sát à, chi tiết trên hai dòng sản phẩm này. À, về thiết kế tổng quan thì anh em có thể quan sát ở bên ngoài hai dòng sản phẩm này đều là sản phẩm máy ép gốc thân to và thiết kế bàn điều khiển ở phía bên trên để anh em dễ dàng vận hành. Và trên dòng sản phẩm này sử dụng cho mình đó là 6 đồng hồ timer à, để có thể là hiệu chỉnh à, lưỡi ga này, thời gian ra vào của dao đây ạ. À. Và ừ, dòng sản phẩm này về nước sơn thì trên hai dòng sản phẩm tại công ty Factor Việt Nam đều được sơn tĩnh điện hoàn toàn hết. Riêng đối với dòng hàng phổ thông thì ở trên thị trường thì ờ, đa số là người ta sẽ sơn thường hoặc sơn dầu ờ, chứ ít khi mà sử dụng sơn tĩnh điện. Nên là khi chúng ta mua máy ờ, xem qua hình ảnh không còn chưa phân định được đó là sơn thường hay là sơn tĩnh điện. Chúng ta hãy đến trực tiếp tại kho máy để xem về các dòng sản phẩm thực tế. Và đối với dòng sản phẩm của Factor thì sẽ được sơn hoàn toàn đó là màu xanh ngọc Ngọc Lục Bảo. Đây là màu thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam. Và thiết kế ờ, về hai dòng sản phẩm này nó đều có tính năng và công năng như nhau ờ, nhưng nó sẽ có sự khác biệt về những cái ờ, chi tiết ở bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem về những cái điểm khác trên hai dòng sản phẩm này để biết được là tại sao cũng cùng là máy ép gốc nhưng nó lại có sự chênh lệch về giá như vậy. Và đây là thiết kế mặt trên của dòng sản phẩm men thương hiệu Factor. Anh em có thể thấy là mái thì sẽ được ờ, thiết kế mặt trên đó là hoàn toàn đó là mặt thép nguyên tấm và đây là thép trắng được mạ chrome không rỉ ờ, rất là sáng ạ. À giúp cho anh em sử dụng này nó sẽ rất là bền ờ, và để đặt ở trong xưởng của mình thì độ sáng của máy nó sẽ giúp cho xưởng của mình sáng hơn và đối với dòng sản phẩm này thì sử dụng cơ bản là hai dao thôi riêng nhập khẩu về thì nó sẽ có sẵn trên đây đã là ba dao nhưng mà khi về xưởng của chúng ta căn chỉnh để dùng cho các hệ nhôm thì đa số chúng ta chỉ sử dụng hai dao ép gốc là đủ nó sẽ giúp anh em làm cho mọi hệ nhôm luôn ờ, và các ờ, chi tiết bích tông đã dạ, máy sử dụng ba bích tông kẹp rất là chắc chắn Và phía bên đây sẽ là thiết kế của dòng sản phẩm mang thương hiệu Megatech. Anh em nhìn ở vẻ bên ngoài thì ờ, cái mặt thép của nó sẽ thiết kế đó cái độ sáng của nó sẽ không bằng dòng sản phẩm mang ờ, thương hiệu Factor. À, về cái tính năng của nó thì vẫn giống như sản phẩm Factor nhưng về từng cái chi tiết thiết kế của nó thì sẽ không tinh xảo bằng. À, anh em ờ, quan sát máy móc thực tế tại kho thì anh em ờ, đa phần là sẽ có cái nhận định ờ, đánh giá cao về dòng sản phẩm Factor hơn tại vì đối với những anh em làm cơ khí máy móc họ yêu thích cái sự tỉ mỉ trên những cái dòng máy để đảm bảo là cái độ cơ khí chính xác nên là dòng sản phẩm Factor đa số sẽ được anh em lựa chọn nhiều trên màn điều khiển của dòng sản phẩm mang thương hiệu Mega thì các thông số kỹ thuật thì được biết hoàn toàn bằng tiếng Trung đây ạ. À đây ở trên đây thì một phần sẽ được uh, việt hóa việt hóa một nửa phía bên trên đây là những cái nút bấm riêng uh, đối với những cái uh, tham mơ ở phía dưới thì nó sẽ được uh, viết hoàn toàn bằng tiếng trung và tiếng anh uh, khá là khó trong vấn đề thao tác khi đưa về xưởng thì kỹ thuật của Factor sẽ hỗ trợ lại bằng tiếng Việt cho anh em để anh em dễ dàng sử dụng. Còn đối với cái dòng hàng Factor thì sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt anh em nhìn vào là có thể dễ dàng thao tác được ngay ở trên dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor của công ty Factor Việt Nam. Và bàn điều khiển của dòng ờ, sản phẩm mang thương hiệu Factor cũng sáng hơn nhiều ờ, so với dòng ờ, sàn mang thương hiệu Mega sẽ giúp anh em đó là dễ dàng sử dụng hơn. Đối với dòng hàng cao cấp đang được sử dụng thương hiệu đây là thương hiệu điện DDC là dòng điện cao cấp dòng điện trung ương được ờ, sản xuất tại ờ, ờ, nhà máy Trung Quốc. Còn đối với những cái dòng hàng phổ thông của sản phẩm hiện tại thì dòng hàng Mega đang được sử dụng cho mình đó là thương hiệu điện đó là uh, Huren à, đây là cái dòng thương hiệu điện tầm trung thôi à, về nó sẽ khác nhau về cái à, đặc tính lâu dài về sau cũng như là về cái chế độ bảo hành của sản phẩm và toàn bộ hệ thống dây điện trên hai dòng sản phẩm này sẽ được thiết kế là dây điện nội đồng hoàn toàn 100%. À, nó chỉ thiết kế đó là khác nhau à, bởi à, những cái dòng sản phẩm. Đây là dòng sản phẩm à, tủ điện của dòng ờ, máy ép góc này đang được sử dụng đây là điện một pha điện một pha nên là nó sẽ không có cục chống đảo pha nhưng đối với cái dòng điện ba pha thì nó sẽ có cục chống đảo pha thêm ở đây nữa ạ riêng đối với cái dòng điện của à, hãng tầm trung ấy hoặc là dòng điện hàng mega thì nó sẽ không có cục chống đảo pha dù là dòng điện ba pha Ngoài ra, trên hai dòng sản phẩm này còn khác biệt nhau về thiết kế ờ, chi tiết hệ thống bình dầu thủy lực ở phía bên trong ờ, và ờ, để giúp cho anh em có thể là dễ dàng và đơn giản hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Thì em mời anh em tới kho của công ty Factor Việt Nam để chúng ta cùng nhau xem thực tế về máy móc và có những cái sự nhận định chính xác. Còn đôi khi mà anh em xem trên video hoặc là xem qua hình ảnh thì nó cũng không phản ánh được hết toàn bộ các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm à, và tại công ty Factor Việt Nam thì hiện tại có đội ngũ kỹ thuật rất là đông đảo và chuyên nghiệp à, sẵn sàng hỗ trợ anh em mọi lúc mọi nơi à, để giúp anh em có thể là hoàn thành à, công trình công việc của mình đây là tổng quan về hai sản phẩm máy ép góc kỹ thuật số tại công ty Factor Việt Nam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 tiếp test máy tại kho. Và cảm ơn anh em khách hàng đã luôn sử dụng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Xin kính chúc anh em khách hàng thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.